Xin chào, xin chào tất cả các anh em Thì đến với video hôm nay Duy Bịp, Duy Bịp Live, Duy Bịp là một người thầy trong à, giới cờ bạc bịp Cũng à, mang rất nhiều là tiếng tăm đến với tất cả các mọi người Đến tất cả các anh em Đó, khi nói đến Duy Bịp Ở đây anh em nhìn thấy số chưa? Nhìn thấy số điện thoại chưa? 0915 624 444 hay 0974 999 111 chắc hẳn khi mà nhắc đến các số điện thoại này thì anh em sẽ nghĩ tới hoặc là anh em đã gặp được anh Duy Bịp ở rất nhiều các video giới thiệu về tất cả các bộ môn chơi ví dụ như là bài hay là tài xỉu hay là bầu cua anh em đã gặp anh à, Duy Bịp rất là nhiều thì ở video này Duy Bịp tôi xin um, thiệu đến các bạn bộ liệt xỉu của bên nhà Duy Bịp anh em nhé thì nói đến um, tài xỉu thì phải có hột tài xỉu đúng không anh em nó nó đến tài xỉu thì phải có hột đây này nhìn không rất nhiều loại hột này đó nhìn không rất nhiều loại hột tài xỉu đây còn đây đây gọi là bộ là tất cả anh em chúng tôi mới làm được một số bộ liệt tài và liệt xỉu của bên um, bộ môn thể thao vua tài xỉu bịp đó nói đến duy bịp thì anh em chắc hẳn là rất là nhiều người Đấy. rất nhiều là người biết và chú trọng đến à, cái um, hai chữ duy bịp tại vì anh có nhiều uh, thành tựu trong môn um, tài xỉu Đấy. thì hôm nay đến với ờ, kênh ờ, duy bịp thì um, sẽ giới thiệu cho các bạn một video về bộ liệt tài của bên nhà anh uh, duy nhé đây Đấy. tại vì sao gọi là liệt xỉu liệt xỉu là trong uh, tất cả các lần anh em uh, sóc đều tay từ 1 cho tới uh, à, 12 hoặc 15 lần đó nó sẽ lên uh, cho các anh em toàn bộ là nó sẽ nghiêng về phần xỉu nhiều hơn xỉu là gì xỉu là nó từ 10 lút trở xuống còn đâu tài là 10 lút trở lên anh em nhé đấy đó, đó. hột anh em này tôi giới thiệu về hột này Đấy. chạy rất là ấy, rất là xanh chín đó chạy rất là đều hột anh em nha Đấy. Đấy như sao Đấy theo giờ tôi sẽ tiếp tục video và sẽ sóc tôi sẽ thử để cho anh em biết thế nào là bộ liệt xỉu nữa đó đây là cái bột chạy rất là đều đấy đấy có chỉ nguyên bão này đấy hai ba bốn nha xỉu này đó anh em nhìn kỹ nha đấy. 153 9 nút 1 ngũ tam 9 nút được không đấy 223 thì thường thường thì trong ờ, tất cả các lần sóc nó sẽ lên bão đó nó sẽ lên báo báo bão cho các bạn một lần hoặc hai lần khi anh em thầy thợ là gọi là đều tay hay là gọi là có kinh nghiệm ờ, nhiều trong nghề đấy chúng không lại tài này ừ. đó. 10 lút này xỉu này nhau theo đó xỉu tiếp này 9 nút này theo đấy tại vì sao gọi là bộ liệt xỉu vì nó sẽ nghiêng về xỉu nhiều hơn đó 6 này 7 là đấy anh em theo đó em nó đấy như tôi đã nói thì thường thường thì trong tất cả 10 lần sóc nó sẽ về báo báo một lần hoặc là nó sẽ bộ nó về bộ nghiêng xỉu thì nó sẽ về xỉu nhiều hơn đó một hai ba bốn năm sáu bảy đấy 7 lần xỉu và 3 lần tài anh em thấy không đấy còn thường thường đối với cả các anh em uh, trong nghề gọi là có tay nghề trong uh, bộ môn uh, sóc đây gọi là sóc tài xỉu thì thường thường là khi bắt đầu là nó chuẩn bị uh, báo bão nha thì nó thường thường là sóng đôi tất cả các loại đôi đôi một đôi hai đôi nhất đôi nhị hay đôi tam đôi tứ hoặc đôi ngũ đôi lục đó anh em nhìn không đấy khi anh em sóc đều tay nha đó với các gọi là thầy thợ sóc đều tay thì nó họ sẽ có bão nha nó nó muốn lên mà không lên được tại vì do kinh nghiệm đó, đấy thì đến với uh, kênh duy bịp ngày hôm nay thì duy bịp sẽ đã giới, thiệu cho bạn về một bộ môn tài xỉu đó đây là bộ um, đây là bộ liệt xỉu anh em nha liệt xỉu đến với um, hướng dẫn cho anh em thế nào để lên tới à, cơ sở của Duy Bịp anh em có thể gặp được giám đốc hoặc là nhân viên sẽ giới thiệu quảng bá cho anh em về bộ môn tài xỉu hay bầu cua hay bất kỳ một trò chơi gì mà bên Duy Bịp sẽ cung cấp đến cho bạn từ tất cả các mọi miền Bắc, Trung, Nam hay ở mọi nơi đó từ địa đầu móng cái cho tới đất mũi Cà Mau anh em ở nơi nào cần thì duy bịp sẽ gửi hàng đó cặp với anh em xa thì chúng tôi sẽ gửi hàng đó anh em xem được hay thì anh em mua đó thì ờ, đến cuối video này thì cho bên duy ờ, bịp gửi lời chào đến tất cả các anh em đó. chúc anh em bước sang ờ, một năm 2020 thành công trong môn tài xỉu bịp